Gần FPT City sắp có một siêu dự án xuất hiện, đó là khu căn hộ cao tầng Vina Capital Đà Nẵng. Chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Gôn Vina Capital Đà Nẵng, năm thực hiện 2020, địa điểm đối diện Sera Tường Resort Đà Nẵng, đường An Đông và Trường Sa, phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Thông tin dự án, dự án, khu căn hộ cao tầng thuộc khu sân Gôn Vina Capital Đà Nẵng. Chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn sân Gôn Vina Capital Đà Nẵng, Năm thực hiện 2020 Vị trí xây dựng Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Phạm vi công việc Thiết kế concept kiến trúc Loại công trình Nhà ở cao tầng cấp công trình Cấp 1 Quy mô dự án Tổng số căn hộ 1.773 căn Diện tích đất 14.724m2 Diện tích xây dựng 8.834m2 Tổng diện tích sàn 261.743m2 Chiều cao 165,9m. Số tầng cao 36. Số tầng hầm 4. Diện tích hầm 15.721 m2. Giới thiệu dự án, khu căn hộ cao tầng Vina Capital Đà Nẵng nằm trên khu đất giao cắt giữa trục đường Trường Sa và đường An Đông, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Dự án có vị trí rất đắc địa, phía đông nhìn ra biển, phía bắc nhìn về sông Hàn và trung tâm thành phố Đà Nẵng, phía tây và phía nam nhìn ra khu quần thể sân gôn và sông Cổ Cò. Ngôn ngữ kiến trúc của công trình phải cũng mang đặc trưng rất riêng, với hình khối cô động và chi tiết thống nhất để tạo được điểm nhấn cho tuyến đường và toàn bộ quần thể dự án. Công trình khi thiết kế được bố trí phù hợp với hình thế của khu đất. Đồng thời, đây là một dự án hiếm hoi vừa gần biển vừa gần sân golf, nên ý tưởng của nhóm thiết kế là đưa hình ảnh sóng biển và cây xanh vào công trình với ý nghĩa những làn sóng xanh, hòa quyện hơi thở của đại dương và những mảng cây xanh, thảm cỏ. Hiện chủ đầu tư đang tiến hành làm cọc nhồi, Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2026.